Tôi đang muốn chọn cái 15.000 kim cương anh em à Wow 9.999 kim cương các bạn ơi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 và hello và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với kênh channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha các bạn ơi Ok anh em ơi thì ngày hôm nay anh em đã thấy tôi ở trong một cái ngoại hình nhìn nó hơi bị hàm hố tí đúng không nào mọi người Hôm nay á, là các bạn có thể thấy là mình đang đeo ở trên cổ mình là một cái uh, một cái khăn các bạn à Và lý lý do bởi vì sao mình lại đeo cái khăn này đó chính là đều không thấy động anh em <laughs> đeo đều không thấy động đó Ê, nói chung là như thế đó các bạn à đấy và các bạn có thể thấy là ở trên đầu của mình đó là có một cái kính nữa nè các bạn thấy không nhìn là thấy gọi là chất chơi người chơi đúng không và nếu mà các bạn nào để ý thì sau lưng của mình nè đó các bạn thấy không sau lưng của mình đó là sẽ còn buộc tóc nữa và anh em tôi biết chắc là anh em sẽ comment bên dưới là tại sao tóc anh cây dài vãi nồi rồi mà anh cây không chịu đi cắt game cây ok bây giờ dịch covid ai cắt mắt dịch covid ai cắt mà bây giờ mình tự cắt rồi sau đó là nó ra những cái tác phẩm rất là ngu người nữa anh em cho nên là mình thôi mình cứ kiểu giống như là ừ, giờ gọi là trong thời điểm dịch bệnh này thì mình sẽ thử để coi là tóc dài của mình á mình sẽ để coi là nó dài được bao lâu và sau đó là mình sẽ xem coi là liệu là khi mà mình để tóc dài nhìn như thế nào và tất nhiên tôi là con trai đàng hoàng nha các bạn nhiều bạn bình luận bên dưới là anh cai để tóc dài anh gái nhưng mà thôi chúng ta bỏ vào câu chuyện về tóc tai của tôi đi hôm nay á là mình sẽ gọi là đến với một video thử thách tặng kim cương cho Mimi nha Và ở trong video lần trước thì các bạn cũng đã gọi là bình luận rất là nhiều á Là anh ơi hãy làm tiếp video về Mimi đi Anh ơi hãy làm uh, solo với Mimi đi bla bla Nhưng mà tôi nói thiệt với anh em luôn là Mimi vừa mới chơi Free Fire Cho nên là tôi đâu có gọi là solo với Mimi được anh em Cho nên đó là mình chỉ có thể làm những cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn chút xíu thôi Và mình đã vô tình thấy được một cái bình luận ở bên dưới á là anh ơi hãy thử thách tặng kim cương cho Mimi đi Ồ, thử thách tặng kim cương cho Mimi hả? Nếu mà anh em nào mà để là hồi xưa giờ tôi đã từng tặng hết tất cả kim cương cho uh, những thành viên của Hero Team rồi Và tới bây giờ Mimi là một thành viên mới và mình vẫn chưa có tặng quà cho Mimi nữa Cho nên đó là hôm nay tôi quyết định là sẽ thử thách nạp tiền vô Gọi là nạp kim cương vô nick của Mimi Và sau đó quay thử để coi là trong ờ, dòng quay may mắn của chúng ta nó đang có những cái sự kiện gì đây uhm, Dòng quay ma thuật này uh, ờ, Look Lất rôi giờ này của chúng ta hình như hết rồi sao các bạn ơi Vòng quay bay màu này, vòng quay tốc độ nè Nhưng mà nói chung là cái này tôi nghĩ Mimi không hợp đâu Bởi vì là Mimi là con gái mà các bạn Làm sao mà quay được cái này Vòng quay uh, chế tác Ô oh, cái này có bộ đồ nữ nè anh em Wow Đây là bộ đồ ninja đang rất là hot trong bữa giờ của Free Fire luôn này Đấy nếu mà bạn nào không biết Bộ đồ cá mập này Mình nghĩ là mình sẽ nạp cho Mimi khoảng uh, ờ, 10.000 kim cương anh em ơi tại vì là mình nạp cho nick mimi nó có một chút xíu đồ thôi chứ để mà lên mà nick vip luôn á thì nó còn rất là lâu và súng của mimi bây giờ cũng chưa có skin gì nhiều nữa cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là nạp ờ, khoảng 10 ngàn nha ở vô trong phần shop này của chúng ta thì nó sẽ chúng ta sẽ thấy được là bên trong đây có súng này có hộp này và tôi nghĩ là bình thường nếu mà bạn nào mà chưa có nạp kim cương nhiều á Mà các bạn vẫn muốn có đồ để mặc á Thì các bạn nên vô shop để mua Bởi vì là, là đồ trong shop nó rất là rẻ nha mọi người Nhưng mà thôi không liên thuyên nữa Bây giờ chúng ta cùng nhau vào ngay shop hero team ff vn để quay kim cương thôi nào Let's go Ok tất cả mọi người ơi Và bây giờ á, mình đã vào được gọi là trang web heroteamff.vn ở đây các bạn ơi Nếu mà anh em nào mà chưa biết á, thì tôi xin giới thiệu lại với anh em Đây chính là trang web gọi là shop của tụi tôi nha anh em Nếu mà anh em nào mà muốn gọi là quay kim cương hay gì đó thì các bạn có thể vô đây để có thể quay kim cương Giá cực kỳ rẻ, giá cực kỳ gia đình nhưng tỷ lệ trúng cực kỳ là cao Và xin lưu ý với lại anh em rằng một điều nữa đó chính là đây không phải là một video quảng cáo Ủa đây có phải video quảng cáo không ta? Nói chung là đây không phải là video quảng cáo nha các bạn Chỉ là mình vô đây mình quay kim cương thôi Cho nên là các bạn đừng bảo mình là anh thịt công nghiệp Đừng, đừng bảo mình như thế nha Ừ đấy Các bạn nói tới tội nghiệp mình đúng luôn ấy Ok mọi người ơi Thì bây giờ lần đầu tiên ấy, thì mình sẽ review cho mọi người một sơ một số một số thứ về cái nick của mình Hiện tại là trong nick của mình đang có 9 triệu nè các bạn ơi Và mình sẽ quay thử một số dòng quay cho các bạn coi nha Ở bên trong shop của Hero Team ấy, thì cũng có khá là nhiều dòng quay hấp dẫn luôn Ví dụ như là vòng quay siêu chế tác nè Vòng quay covid này xà thành tinh này lực thể vô cực này bingo và còn có nhiều những cái trò mini game khác nữa và cũng có mua nick free fire luôn các bạn à nếu mà bạn nào muốn mua nick free fire thì các bạn có thể vô shop để có thể mua nick free fire nha nhưng mà bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn coi cái à, vòng quay siêu chế tác này đấy ở đây còn ngoài ra còn có vòng quay không đồng nữa nha mọi người tức là mọi người sẽ không có tốn tiền luôn á ui ôi trời ơi anh em quay shop tôi nhiều ấy ui ôi anh em quay shop ô các bạn nhìn nè 6 phút trước có một bạn quay được 4.000 kim cương luôn này thích thật sự Ok bây giờ mình sẽ quay thử cái này nha Ủa nhưng mà cái gì mà tự nhiên có 888 kim cương Ồ oh, Mình quay cái vòng quay này 20 ngàn mà được 800 mấy kim cương luôn Tính là cũng lời phết đó mọi người 320 kim cương Và một điều nữa đó chính là nếu mà bạn nào mà không biết á Thì shop của chúng ta Wow, 1.700 kim cương Man, 1.700 kim cương Hồi nãy giờ mình quay mới có hình như là 60 thôi Quay mới có 60 ngàn thôi Và cũng lưu ý với lại mọi người luôn Đó chính là tất nhiên á, là trong shop của chúng ta Nó sẽ có tỷ lệ hên xui rất là nhiều Và có những lúc á, mà mình quay nó không có ra được luôn Cho nên đó là các bạn à, phải gọi là cố gắng Quay cho nó Đó, 17 kim cương bởi vậy người ta nói nhân phẩm nó vậy á các bạn Lúc lên lúc xuống đời lên bốn ngàn kim cương Wow Nhiều kim cương thật sự các bạn ơi Kiểu này là tặng cho Mimi là hơi bị nhiều luôn á Quay thử cái mảng xà hành tinh này coi Mình sẽ quay thử cái mảng xà hành tinh này nha Đấy ok Coi coi 100 kim cương hả Ui rồi đen đi 100 kim cương ít quá à 300 kim cương 300 kim cương 300 kim cương Ôi rồi 300 kim cương Nói chung là ở trong đây tùy theo gọi là kiểu cái tỷ lệ của nó rất là hên xui cho nên là lúc quay lúc có lúc không à cho nên là mình phải kiên trì các bạn ơi Ồ trong đây chúng ta còn có lật thẻ vô cực nữa nè các bạn à, Mình sẽ lật uh, à, đại một cái nào đi Ấp thẻ coi uhm, Mở cái này đi 120 kim cương Ôi Cái đầu tiên đó mọi người Cái đầu tiên tới 15.000 kim cương lận luôn á Trời ơi Ok lại nha uh... Cái này nó hên xui lắm mấy bạn 3.000 kim cương Wow Ôi tôi mà chọn cái bên kia là được 15.000 kim cương rồi Tôi đang muốn chọn cái 15.000 kim cương anh em à Wow 9.999 kim cương các bạn ơi Wow Trời ơi nhiều kim cương nhất trong trong lần quay này luôn á Wow, trời ơi Kiểu này là tặng quà cho Mimi Là Mimi không thích rồi cũng phải thích thôi anh em à ôi nhiều thật sự luôn ấy Thật ra là trong đây của chúng của tụi mình á Vẫn còn rất là nhiều vòng quay cho nên em nào mà muốn quay Thì cứ vô đây quay nha Nhưng mà bây giờ á, mình sẽ gọi là rút kim cương nha các bạn Đấy, hiện tại là bây giờ mình đang có 31.000 kim cương Nhưng mà mình sẽ tặng cho Mimi khoảng 10.000 kim cương nha Tại vì 20.000 kim cương kia tôi còn phải gọi là để tôi kiểu giống như là tôi quay clip của tôi nữa Cho nên tôi tặng 10.000 kim cương thôi nha Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ nạp tiền cho Mimi Nạp kim cương cho Mimi và mua đồ cho Mimi nha Let's go Ok tất cả anh em ơi Và bây giờ tôi đã vừa mới gọi là group cho Mimi Gọi là không phải group nữa mà tôi vừa mới gọi là nạp cho Mimi 10.000 kim cương luôn các bạn ơi Đấy Thực ra là có dư dư xíu các bạn à Mình đã nạp cho uh, Mimi khoảng 10.450 kim cương Đấy nhưng mà nói chung là cũng không đáng là bao nhiêu hết Cho nên là thôi cũng không có tính làm gì Ok thì bây giờ là với 10.000 kim cương này là mình sẽ Thứ nhất là mình sẽ gọi là mua đồ cho Mimi nha các bạn ơi Tại vì các bạn biết sao không Bây giờ thật ra là tôi rất là muốn quay cho Mimi những cái bộ đồ như thế này này nhưng mà các bạn có thể biết là những cái bộ đồ này nó rất là kiểu mất tiền luôn ấy cho nên là chúng ta quay nó rất là khó luôn và mình sẽ sử dụng 10.000 kim cương này một cách rất là hoang phí cho nên là mình sẽ mua cho à, mình quyết định là sẽ mua cho Mimi một số món đồ ở trong bên trong shop thì nó sẽ ok hơn và nếu mà anh em muốn tôi sau này gọi là mua đồ cho Mimi trong vòng à lộn quay uh, sự kiện như Mimi thì anh em chỉ cần ủng hộ video này thật nhiều thôi là sau này tôi sẽ sẽ làm luôn mà nếu mà anh em nào mà muốn gọi là có clip solo với mimi á thì uh, thật ra là mimi mới chơi fifa nhưng mà bả tôi phải công nhận một điều bả là cái người tiếp thu nhanh nhất luôn á anh em hội chị em trong team mình thì mình cũng không có ý định chơi đâu nhưng mà hội chị em trong team mình chơi free fire thì phải cần tới hai ba tháng mới có thể biết chơi một cách rành được á còn mimi thì chừng chỉ cần có khoảng hai ba ngày thôi đúng là rất chơi có khát mà nhưng mà thôi ok bây giờ tôi sẽ gọi là với 10.000 kim cương này thì tôi sẽ mua cho bả một cái bộ đồ nào đó mà nó nhìn nó đàng hoàng tí các bạn ơi mimi là rất là thích màu hồng đúng không um, này um, à, thôi mình còn nhiều tóc mà cái tóc đó nhìn hơi kỳ tí thôi chứ thật ra là tôi không có ý chơi là nó xấu đâu nha dù nó xấu thật à, nhưng mà ok bây giờ mình sẽ gọi là lựa tóc coi tóc ở trong đây á, thì tất nhiên là nó sẽ không có thể nào mà đẹp như là khi mà chúng ta quay những cái sự kiện và vòng quay may mắn được rồi mọi người cho nên là mình sẽ gọi là cố gắng lựa những cái nào đó mà nó ok nhất có thể thôi mình nghĩ là mình chỉ có thể lựa được những cái nào mà nó ok nhất có thể thôi bên dưới trang phục của chúng ta thì đồ nữ nè uh, có cái đồ bể bơi này nè mọi người ơi Bên dưới đây thì chúng ta sẽ có bộ đồ áo giáp này Mình nghĩ là mình sẽ mua cho Mimi Ôi nói chung là tính ra là mình thấy bộ đồ cũng đẹp đấy chứ thật ra là tính thật ra là bộ đồ nhìn cũng ổn áp đúng không mọi người chứ đâu có phải là xấu lắm đâu đúng không ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ đồ bơi này và ở bên dưới đây ồ oh, nếu mà chúng ta mặc với cái váy này thì nó sẽ rất là hợp luôn ấy tại vì cái này là chung một bộ mà nhưng mà ở đây có một số bộ đồ hơi bị gọi là nhạy cảm quá các bạn hiểu không cho nên là mình sẽ không mua đâu mua cái gì đó nó kín đáo xíu coi phải mặc đồ gì đó cho nó cho nó kín đáo và nó phải đàng hoàng trí ồ oh, đồ bộ tính là cũng đẹp này Nice Đồ bộ thì mình thấy cũng có một vài bộ đẹp nè mọi người ơi Bộ này cũng cute nè <laughs> Bộ này cute phết luôn á Cái bộ này cái bộ này quen quen ta Hình như hồi trước là trong team tôi có ai dùng cái bộ này mà tôi không nhớ nữa Nhưng mà nếu mà anh em nào mà nhớ thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha Cái bộ này thật ra nhìn cũng ok Bởi vì nó màu hồng á Nhưng mà nhìn nó hơi bị bựa các bạn Mình thấy nó cứ bựa bựa thế nào ấy Cho nên là mình sẽ chọn những cái bộ đồ nào nó ờ, nữ tính điên chiếu Ok Bây giờ riêng áo thì tôi nghĩ là tôi sẽ mua cho Mimi một cái bộ đồ ờ, này đi ha mình nghĩ là mình sẽ mua cho Mimi bộ đồ nó nhanh này nha mọi người Ok, ấn trang bị Ok, tới quần của chúng ta Quần của chúng ta chúng ta sẽ mua một cái nó đồng luôn à, Và tới dép, dép hình như là mua cái này hay sao ấy Mắc quá Trời ơi Bây giờ tới uh, kính đi Kính thì nó sẽ có những cái kính nào? Ồ, trong này không có rồi Mình nghĩ là mình sẽ khỏi dùng kính luôn đi Mà tôi sẽ sử dụng cái à, Ồ, uh... uh, cái tóc này nhìn thời trang nè Ê, hình như cái này là là một bộ của nó anh em Tôi mua luôn nha Oh, ờ, đây các bạn ơi, đây là một bộ của nó luôn nha Mình uh, sẽ không xài hết uh, ờ, 10.000 kim cương này đâu uh, Mình sẽ để dành lại khoảng 3 ba 4 ngàn kim cương gì đó để cho Mimi bà thích quay cái gì bà quay Còn bây giờ tôi sẽ mua cho bà một cái bộ đồ đàng hoàng để bà mặc trước các bạn hiểu không Ok, vô trong phần shop của chúng ta là chúng ta sẽ có ba lô này Ngay phần ba lô thì để mình kiếm cái ba lô nào như là nhìn nó cute tí coi Gói nhân vật này Ồ, cái này mới nè các bạn, cái này mới nè Như cái này lần đầu tôi thấy này Ê tính ra là Sao mình không mua cho bà cái bộ này ta Ê tính là cái bộ này cũng có màu hồng Mà nó còn đẹp hơn cái bộ kia luôn đó mọi người À trời ơi sao tôi chỉ mua cho bà cái bộ đồ này Trời mà tôi mua cho bà cái bộ đồ này Bộ đồ này thực ra là cũng đẹp Nhưng mà nó không đẹp bằng bộ đồ kia thôi à. nhưng mà tôi kệ tí nữa tiếng sau bây giờ tôi mua cho bà cái ba lô chứ đã Cái này là cái hòm xác này Hòm xác này mình nghĩ chưa cần đâu à, Nhưng mà ba lô của chúng ta Ba lô Ô oh, có ba lô con heo nè mọi người Hợp lý mua luôn Đấy, nếu mà bạn nào mà không biết á, thì linh vật của Mimi là con heo Và trong đây cũng có con heo luôn mọi người Trùng hợp thật sự luôn ấy một số biểu cảm thì mình sẽ mua cho Mimi nha Mua cho Mimi biểu cảm Mua một số biểu cảm cho bả để bả còn quay nữa anh em Để bả còn quay clip bả còn chào được cái thứ nữa Chứ mỗi lần mà quay clip á tôi thấy bà không chào á kiểu thấy nó hơi bị kỳ kỳ tí nhìn nó hơi bị đơ á mọi người hiểu không tại vì bây giờ anh biết sao không bà đã không nói chuyện được rồi mà cũng không chào được nữa ok trong tủ đồ đâu rồi ta tủ đồ đồ cái ba lô con heo ba lô con heo thì các bạn phải vô các bạn phải vô các bạn chơi thì các bạn mới có thể thấy được đấy còn à, ở đây Đấy, được luôn các bạn Có một vài thứ này nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ mua cho bà cái này đi ha Coi nhân vật này đi Tại vì tôi biết thiệt với đây là tôi vẫn thích cái bộ này hơn Cho nên là ok, đấy, nhìn nó có vẻ xì quát hơn rồi đó mọi người Và ở trong phần ờ, trợ thủ thì mình, để mình mua coi Không biết là trong trợ thủ nó có phần con heo không ta Hình như là nó không có con heo mọi người à nhưng mà theo tôi được biết á là Mimi ở ngoài đời là một người rất là thích nuôi mèo luôn cho nên nó là mình sẽ mua một con mèo cho Mimi nha đấy mình mua con mèo có mèo thì giá cũng rẻ thôi có 100 kim cương thôi cho nên mình sẽ mua nha đấy trang bị luôn và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ coi coi trong đây nhân vật này gói trợ thủ này cái này là hầm xác đúng không đúng rồi cái này là hầm xác các bạn à cái này là cái hầm xác còn cái này là cái ba lô này ba lô thì nãy mình mua con heo rồi cho mình cũng không cần phải mua nữa hầm xác thì mình nghĩ là thôi mình để cho bà tự mua đi ha hầm xác mình sẽ để cho bà tự mua thì sẽ ok hơn nhưng mà bây giờ à, tên nhân vật hả tên nhân vật thì thôi để cho bà tự đặt luôn chứ sao giờ nhưng mà vô phần vũ khí ờ quên quên quên phải quay cho bà vài cái súng chứ nói chung là vài cái súng này nói chung là nó cũng không có gọi là được vĩnh viễn đâu tại vì nếu mà các bạn muốn quay vĩnh viễn súng á thì tốn rất là nhiều kim cương nên là mình chỉ quay cái nào mà nó đẹp đẹp tí thôi Ờ, cây này nó có... Mình đang kiếm cây nào có màu hồng á mọi người Cây nào có màu hồng hả? Cây này thì thực ra cũng ok này nhưng mà... Oh, đây đây đây đây đây đây đây đây rồi M4A1 màu hồng Ska thần tình yêu nè Cây này có vẻ được này Mình sẽ mua cho bà luôn nha Ok <laughs> Toàn 24 giờ rồi mấy bá ơi Toàn 24 giờ rồi <laughs> Thì tình luôn á Toàn 24 giờ rồi mà Nhưng mà thôi mua cho bà trước vài cây để bà có có thứ bà còn bắn anh em hiểu không mua trước vài cây để cho bà có thứ bà còn bắn nữa ok trang bị luôn rồi sau đó là vũ khí bên dưới đây nè mình uh, sẽ cho bà cầm cái nào ta mình nghĩ là cho bà cầm súng máy m2 ok cho cầm cái uh, ska đi cầm scar sẽ nhìn nó chuyên nghiệp đó full bộ màu hồng luôn mọi người đỉnh thật sự luôn đấy quá là đỉnh luôn các bạn ơi hơn mình nói thiệt chứ mọi người luôn là cũng may á là Free Fire nó còn có màu hồng ấy chứ nếu mà không có màu hồng nữa thì thôi chịu luôn cái dù này cái dù này cũng có màu hồng này mua cho bạn cái dù này luôn nha đấy mua cho bạn cái dù này luôn ba lô mua rồi ván lướt cũng mua rồi xe cũng mua rồi à, trợ thủ trợ thủ đây thì mình sẽ nghĩ là để cho bà tự nuôi đi ha Ok, còn dư 5 ngàn mấy kim cương 5 ngàn mấy kim cương này thật ra tôi cũng muốn quay cho anh em coi lắm về những gì tôi sẽ mua Nhưng mà anh em biết sao không, tôi muốn để dành cho Mimi Muốn quay cái gì thì tự Mimi quay luôn à, Cho nên là tôi sẽ không có sử dụng 5 ngàn, thật ra là 6 ngàn kim cương này Nhưng mà thôi, dù sao tới đây thì á, tôi thấy là clip của tôi cũng khá là dài rồi Và hy vọng á, là anh em sẽ yêu thích video này nha Và cảm ơn mọi người đã xem video này Và nếu mà anh em yêu thích thì đừng quên để cho channel của nút Like, share và subscribe Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Bye